Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non Quê em ở Bến Tre và hiện tại em ờ, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ em ở Bình Tân ạ à. Mời nhà trai giới thiệu về mình Dạ em ờ, xin giới thiệu em tên là Thi à, sinh năm 1990 em ờ, quê gốc là ở Đồng Tháp nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ à. quận 12 em cũng có đang làm ở trường ở bình tân luôn trường gì trường bình hưng hòa à. mình làm gì mình làm dạ công... em làm giáo viên dạy môn vẽ ạ à. trời ơi vậy là hai người thì giáo giáo viên ngồi đây luôn rồi vậy là khỏe rồi ha coi như mình vẽ cho nít coi cũng được dạ có sự tương quan với nhau hai người cũng có học vẽ nhau rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn biết lắng nghe quan tâm và chia sẻ với mọi người thì đặc biệt là rất là trân trọng cái ờ, tình cảm gia đình còn khuyết điểm thì ờ, em hơi ờ, bị rụt rè trước những người khác giới mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn với người không quen cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ à. dạ con cũng đã thầy? từng học cũng tham khảo rồi cho nên con cũng à, có sự thay đổi à, à, à, nhiều hơn vậy có có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha dạ ok ạ à. dạ còn rồi. À, bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì dạ ưu điểm đầu tiên là à, con thân thiện à, và giúp đỡ mọi người biết nấu ăn hay thích sáng tạo những món món mới á còn cái khuyết điểm của con á là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được con bỏ đi cho chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là là con tức là con mình nóng thường. là mình biết mình nóng ha dạ biết ạ bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi dạ đối với đường tình duyên của con á thì từ nhỏ lớn thì con không không có quen ờ, ai nhiều chỉ con có có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á nhưng mà con chưa có thổ lộ với bạn này à. hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp ờ, hay là bạn đó muốn ờ, giúp đỡ cái gì alo cái con con giúp lại giờ vẫn con dạ vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ à. dạ chào thầy dạ, ừ, chào thầy ơi thầy cho học trò hỏi là uh, mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông nhưng mà bây giờ thì hết rồi thiệt là hết không dạ hết mình chưa thổ lộ với người ta dạ. mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết tại vì bạn đó thường hay chia sẻ nói à, thôi à, tôi có người yêu rồi ông cũng nên tìm người yêu đi chứ à, ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi cho nên còn cần phải có có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không không có tiến tới hả? dạ không có tiến không tới không thể tới dạ thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra à cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào tại vì tính của của em cũng rất là rõ ràng bạn là ra bạn còn tình yêu là ra tình yêu người yêu của mình là mình phải bảo vệ phải chăm sóc rồi à, dạ, không. ngon lành chị lan an tâm còn nhà gái đường tình duyên sao bên đây là còn trinh nguyên đó dạ bên kia trinh nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng tại vì thực ra em cũng chưa có mối tình nào thôi hay vậy dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu tìm hiểu một vài bạn nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn nay cặp đôi đồng trinh <laughs> coi như là khổ trước mà sướng sau đúng bây giờ khổ là các... trước sướng sau thê mới giàu <laughs> giàu trước sướng sau lại càng đau à thôi nói vậy thôi bài hát thôi mà ừ. đừng buồn hơn ha <laughs> bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi cảm nhận cái tình yêu nó khác yêu là hẹn chắc luôn nó sẽ khác ừ. nữa nó không bồng bột giống như Đúng ngày rồi. xưa rồi em gái bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào ngoại hình thì ờ, chỉ cần dễ nhìn thôi ừ. quan trọng là tính cách là phải là một người ờ, chín chắn à, có công việc ổn định biết quan tâm và chia sẻ ừ. biết yêu thương và bảo vệ em rồi bên đây có đủ luôn bên đây đủ dễ thương bên đây là cái gì cũng có hết trơn á có chín chắn luôn đúng rồi điểm gì không thích ở đàn ông dạ điểm không thích là lăng nhăng cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó cái điểm này khỏi phải lo bên đây dạ không à dứt điểm mà cái gì chắc chắn cái đó cái gì dứt điểm ở đó dạ. đây sát bên dứt khỏi điểm. lăng nhăng nữa yên tâm rồi. dạ không rượu chè dạ không ạ à. không có luôn có thuốc không à, trai dạ ơi? không cà phê nước đá gì không có gì đỡ tốn kém dễ sợ luôn không ăn uống gì luôn dạ ăn uống thì vẫn bình thường à quên quên ăn uống bình thường chứ quên dạ rồi còn không thích gì nữa không dạ như đó đủ rồi vậy ngon rồi ngon lành nhà trai tôi trăm phần trăm luôn rồi đó còn ờ, mẫu hình bạn gái sao nói cho bà mối bà nghe dạ mẫu hình bạn gái của em thì ờ, rồi chiều cao thì khoảng ờ, một m bốn trở lên được ạ nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy bây giờ ráp vô khớp chạy làm gì bánh hạnh cái mấy làm gì nói máy móc chi mệt hai mảnh ghép hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau thì tại vì tôi không có biết văn chương nói gì bánh răng bánh xe gì thiệt nói chung là nói như chung hai cái nồi đã có nắp <laughs> nồi nói vậy cho nó gọn đó, đó, đó vậy đi à, vậy đi okay. có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cưng ừ. tóc thì nhộm ờ, ờ, vàng bình thường thôi đừng có nhộm lè lẹt quá à, trang điểm thì vừa được rồi ở vậy được chưa dạ chị ngọc lan lan là quá xinh đẹp ạ à. dạ. trang điểm di nhuộm tóc dạ, dữ không có tóc ta tóc đen đàng hoàng bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao dạ rồi mình mở rào nha cô giáo đi với ai dạ em đi với các bạn đồng nghiệp dạ chào các cô ạ à. à, dạ xin chào à, chương trình xin chào anh huyền linh và chị ngọc lan à, nói về thảo đi ha à, thảo thì um, là người dân miền tây đặc cái đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật à, chịu thương chịu khó lắm ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính thì bạn có thể yên tâm về cái khoản đó vì à, thảo rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu dạ. bạn trai bên đây thì à, rất là chân thật và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay khi mà bạn đến bạn chuẩn bị rất là chu đáo đến đây là đã một cái duyên rồi thì à, mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó thì hãy nắm bắt luôn đi thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình hay quá cô Cảm giáo uh, nói chuyện tuyệt vời luôn thật ra với những cô giáo mầm non thì Huy linh uh, là nhiều người rất là yêu quý trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn bởi vì luôn luôn giữ con của người khác mình như một người mẹ hiền vậy chăm sóc từng ly từng tí luôn cảm ơn nhiều bây giờ thì em đi với ai dạ em đi với anh họ anh ăn họ anh họ rồi chào anh họ chào anh ạ lời đầu tiên em ờ, chào quý vị khán giả chào chú Quỳnh Linh chào chị Ngọc Lan ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi uh, hai bạn có cơ hội nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội dạ hết rồi, rồi cảm ơn em cảm ơn ngắn em. gọn thôi nắm bắt cơ hội trao cơ hội là được dạ. bây giờ mình mở rào mở rào thôi cho các bạn nắm bắt cơ hội trao nhau cơ hội nha mở rào mời thầy mời cô dạ mình chào bạn ạ à. dạ chào dạ gửi cho bạn một món quà dạ dạ cảm ơn em cũng có món quà gửi cho dạ cảm ơn bạn nhiều em đi ta nó kêu bằng anh à, mình em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi nó sẽ hay tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á dạ vậy em đọc dạ hay cái đọc từng trang nó sẽ sẽ có cái cái cảm giác khác nhau á mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào đưa đây chị Ngọc Lan ờ, phụ cho một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo đây rất là dễ thương rất là mầm non cà phê nha đây xem phim nha màu tím là xem phim nha có hôn nhau không à chưa đi du lịch nha rồi đây là hello chương trình bạn muốn hẹn hò dễ thương lắm em đọc đi Dạ, hello chương trình bạn muốn hẹn hò Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức Hi hi, ha ha Phòng mong đợi Phòng anh chiếc bóng một mình Tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi Những khi giá lạnh, những hồi thu đông Đêm đêm bầu bạn ấm nồng gói triều chăn ấm tơ đồng kết nhau kết nhau nên nghĩa trầu cao thủy chung son sắc đượm màu yêu đương yêu đương tợ nghĩa mến thương trao người thương mến tận tường ai ơi ai ơi anh tơ mấy lời mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau dễ thương quá rồi nếu mà mình à, có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn cuối cùng mình sẽ đi đi ăn rồi đến gia đình với nhau bây giờ à, cô giáo mình à, hát tặng lại cho thầy giáo à, cái gì đi cho nó tình cảm đi đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một một đoạn nhỏ xuân xuân về đôi lứa mừng vui xuân lên chùa nguyện tình riêng mong ngày sau duyên sẽ nên đôi anh và em sống bên nhau suốt đời dạ anh có thể mở cái món quà ra dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh Ôi, cảm ơn những quà của em rất là có ý nghĩa ở đây thì mình à, đến cái chương trình này là một cái duyên mọi thứ nó đều đã có sắp sắp đặt sẵn rồi thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là à, em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và à, lập gia đình thời gian á thì nó nó cũng không phải là quan trọng lắm mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu đúng rồi, nó đúng có rồi. nhanh hay chậm dạ, dạ đúng rồi mình có tìm hiểu kỹ hay chưa dạ. rồi mình mới tiến tới không nhân rồi bây giờ thầy bước tới nắm tay cô giáo nói những cái suy nghĩ của mình cảm xúc về cô giáo thế nào dạ, à, anh đây là cũng là ba mươi mấy năm rồi đây là lần đầu tiên á được nắm tay bạn nữ luôn hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi à, mình yêu nhau được không dạ thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau rồi ok thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò với nhau được không ạ dạ thì em thấy ờ, bận thì cũng ờ, bận cái thời gian mình đi dạy thôi còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh rồi về chỗ nào cặp đôi này không bấm tôi đè tôi bấm luôn đó đúng rồi đó thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn đếm một, một hai ba bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau nắm tay nhau đi nào xin hai bác cho con ôm thảo một cái dạ xin hai bác dạ. à dạ. cho con ôm bạn à đúng cho mình ba mươi mấy năm đó chắc vô đứng nguyên đứng nguyên đứng nguyên sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời nó kiểu thẹn thùng chặt chút xíu coi sao đứng chứ thầy thấy thôi sao thầy? ngại Hả? cô giáo ngại có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó nó nó rõ đúng rồi dạ. chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà ăn cơm chung một mâm thổi cơm chung một nồi ngủ chung một giường <laughs> như là người mẫu tôi đứng gần tôi còn sợ lép vế phải ngồi xuống trước <laughs> bạn tên là gì dạ em tên là ngọc hiếu rồi mình à, đợi bạn nam của mình nha rồi xin mời bạn trai chào bạn dạ bạn tên gì em tên mạnh ạ bạn là người ở đâu em người đà nẵng bạn vào thành phố hồ chí minh lâu chưa ờ cách đây 10 năm rồi 10 năm bạn vào đây làm nghề gì em làm hiện đang là quản lý kênh bán lẻ quản lý cả một kênh bán lẻ luôn dạ à chắc cũng lành lợi lắm mà nha bạn bao nhiêu tuổi rồi em uh, sinh năm 85 bên à. đây tên mạnh ha rồi 30 tuổi dạ. em 22 tuổi em 22 tuổi hiện nay mình đang làm công việc gì dạ em là sinh viên mới ra trường Ồ, chị cứ tưởng em người mẫu chứ em Dạ, em người mẫu ảnh Em cao bao nhiêu? Dạ, mét 68 cao quá sát cao luôn chị đứng gần chị lùng tè luôn rồi xong bên đây xong một cô gái chân à, cũng dài chân dài mà học giỏi ảnh. nha mà đi đến đây tìm người yêu tôi không hiểu sao rồi nha em cũng thấy hơi thắc mắc hơi thắc mắc đi rồi dạ. em trả lời à, thắc mắc của ảnh đi dạ nguyên nhân lớn nhất là do bà nội của em à, rất thích chương trình này bà nội em là người thúc em tham gia chương trình ủa vậy tại bà nội em em ế hả sao <laughs> lý do mà em không có bạn trai là do thứ nhất là em cũng lo đi học đi làm thêm với lại ở nhà em cũng xa trung tâm nên bình thường bảy tám giờ là nhà em ngủ hết trơn rồi ờ. nên em cũng không đi chơi khuya được dạ. rồi bên đây uh, nhìn có duyên lắm á giống diễn viên trung hiếu ngoài hà nội á tại sao lý do bạn lại đeo khăn rằn cái này uh, nó cũng rất là hữu ích khi mà em đi phượt thích đi phượt dạ đúng rồi nãy giờ nghe bạn gái bên kia nói như vậy bạn cảm nhận là có có có một cái uh, giống giống gì cái đối tượng của mình đang tìm không em thấy cũng ờ, mém mém rồi đó cái mẫu người của bạn tìm là như thế nào nói về ngoại hình đi em rất là nghe lời ờ, của ông cha nhất dáng gì da thứ ba mới là đẹp em vẫn ưu tiên về dáng về ngoại hình bạn muốn dáng sao chuẩn là được chị ơi chuẩn là sao ông ảnh da thì trắng cỡ cỡ ngọc trinh là vừa bên đây trề môi rồi kìà à, vậy còn à, bạn gái của mình á thời gian rảnh rỗi mình có đi chơi đồ gì nữa đâu không dạ ít lắm em thường ở nhà không à chị về nhà làm gì ở nhà thì uh, ngủ sớm em cũng có một em trai học lớp 6 nên thì chơi với em trai nói chuyện với người nhà thôi chứ không có đi chơi đâu ngủ sớm là mấy giờ 8 giờ đóng cửa 9 dạ. giờ là ngủ hết trời đất ờ, ơi hơi sớm nha vậy giờ nếu có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai để mình tìm hiểu nhau cái giờ nào em thấy à, bạn trai mà chịu được thì quen mà không được thì thôi <laughs> ví dụ bạn trai mà rủ suốt ngày đi đi ba đi khuya hoặc là em anh ấy là không hợp lý là không phù hợp rồi nhưng mà cũng phải có thời gian để đi với bạn trai chứ đi về khuya thì phải à, xin ý kiến của bà má em Vậy nhà bà má đón khó em. lắm á rồi à, dạ. dạ. Ừ, chở em về đàng hoàng về sinh thì có thể làm gia đình em cho em đi được tới mấy giờ 10 giờ ủa má em à, bao nhiêu tuổi mà hơi bị khó vậy em à mẹ em 40 rồi 40 trẻ măng hả trẻ dữ nha ồ oh. thầy bạn thấy bằng gia đình mình nó khó vậy ờ, mình tính sao không vấn đề gì anh khi mà em nghe bạn gái nói như thế thì à, em thấy gia đình bạn rất là gia ừ. giáo em rất là thích như vậy như vậy là tốt đúng không dạ được à, mình thấy mình có những cái ưu điểm gì những khuyết điểm gì nói cho bạn gái bên kia nghe luôn điểm mạnh của em là giỏi võ giỏi võ dạ em học viện xuân quyền rồi gì nữa khuyết điểm của em là thiếu kiềm chế rồi đánh ta hả giỏi võ và thiếu kiềm chế hả mấy người học võ phải có biết kiềm chế chứ thì em mới nói đó là khuyết điểm dạ à. có bao giờ đánh người ta chưa sư phụ dạy là không có nên đánh trừ khi nào mà bị dồn vào đường cùng mà đó giờ có bị vô đường cùng lần nào chưa dạ chưa à, may quá ồ vậy mình à, bạn gái mình thì à, nói cho anh nghe luôn ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình tính em được nhận xét là hiền à, chịu khó cũng dễ chịu đó chị à, sức chịu đựng cao à thấy hai người cũng hợp rồi đấy. thì cũng vui vẻ hòa đồng nhưng bạn còn nhỏ như vậy thì uh, bạn đi tìm người yêu uh, tiến tới hôn nhân thì mẹ có đồng ý không mẹ bảo là khi có công việc làm ổn định một hai năm thì hãy kết hôn bây giờ mình tìm hiểu tới đó mình kết hôn là vừa rồi ha dạ vâng vậy còn khuyết điểm của mình khuyết điểm của em thì em rất thương nhà em nên em rất là người phụ thuộc vào gia đình ừ. dù ba má em à, không chịu thì em sẽ không quen ba má là trên hết nhưng mà ba má có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không dạ không tại ba má em là siêu hiền vậy thì cái chuẩn của bạn mình muốn tìm người đàn ông như thế dạ. nào à, ngoại hình thì cái mặt phải uh, gần giống em mặt gần giống em là sao ta bảo là vợ chồng thì cái mặt gần giống nhau cũng uh, nhìn cũng phải phúc hậu cái mặt phải gần giống em cái tiêu chuẩn này lạ quá vậy trời còn, coi, coi, coi, coi tiêu chuẩn gì nữa không cũng uh, bằng em hoặc cao em chút xíu mà phải mặt phải giống giống em mới được giống em thì em thích hơn đâu coi coi giống mình đó không trời ơi cái gì vậy cái gì vậy trời chị giống tôi chết liền á vì để mấy cọng râu chi vậy? Mặt em thì à, phần lớn mọi người nhìn vào cứ nói là trẻ quá Đâm ra là em phải để râu cho nó già một tí Râu thì râu nó phải nhiều Râu có mấy cọng lúng phúng kỳ cục quá à dạ, Như vậy là râu cá chốt á Ờ không có giống mặt bên đây đâu tại vì bên đây là gương mặt ta phúc hậu để mấy cọng râu có nhìn nó gian gian sao nó dạ, không có phúc hậu về nhà em cào râu đi lại ờ được thà em nói vậy đồng dạ. ý à để coi có giống cái điểm nào không nha <laughs> cũng được hồi cạo mấy cọng râu tôi nhìn tôi khó chịu quá à tự nhiên để đây nè mấy cọng râu chỉ chỉa đây nè em nó kỳ cục cũng chết luôn vậy á nhưng mà đằng sau cái lớp râu đó nếu cạo đi thì cũng uh, nét nét giống cũng hơi hơi, hơi giống giống được ờ, sáu chục phần trăm ở bên kia có một quan điểm rằng là ba mẹ đồng ý thì mới đồng ý còn ba mẹ không đồng ý thì dẹp luôn bạn thấy sao thì em thấy đó là một lợi thế của em tại sao bạn tự tin như vậy rất là tự tin phần lớn các bậc cha mẹ khi mà gặp em thì người ta rất là thích ừ, thích dạ. điều gì em không biết nhưng mà người ta thường giới thiệu con của người ta này kia cho cho, cho em ừ. giới thiệu con người ta cho em luôn dạ có vẻ bạn là một trong những quản lý cao cấp của một công ty thành ra à... khéo ăn khéo nói ga lăng này kia đúng không dạ cũng ờ, không biết <laughs> đó là những cái tiêu chuẩn bạn đặt ra là một cái gương mặt giống bình Đây. thì thấy ảnh là giống rồi đó có cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình không em không thích người nóng tính bên đây không kiềm chế được á <laughs> không thích gì nữa không bạn em không thích uh, tính đàn bà cứ soi mói những chuyện nhỏ nhặt uh, hay xét nét hay phàn nàn em chỉ thích người uh, rộng rãi thương ba má vợ con được không được không ừ, ok ok hả <laughs> không được cặp này được nhưng mà cái này nè bây giờ bạn gặp người đó tiếng xét ái tình đi mở cái màn lên yêu liền ừ. à. em nhắc về nhà liền rồi ba mẹ không chịu không chịu thì thôi không rồi rồi hiểu rồi đó đơn giản vậy thôi nghe hết rồi ha anh cứ yên tâm em sẽ có cách nãy giờ bạn nhắc về gia đình bạn rất là nhiều con mà cưng như vậy phải có người đi theo chứ hả em nói là em đi ờ, chụp hình nên em đi một mình oh. nhưng mà rồi mai mốt chương trình này phát ra bà nội thấy ba mẹ em thấy dạ. thì sao ba em sẽ la tại ba em không thích cho đi mà bà nội em thì cứ cứ cương quyết là phải đi phải đi à có nghĩa là ba phản đối nhưng bà nội dạ. lại đồng ý dạ. à vậy bây giờ bà nội đang ngồi coi đó thì bây giờ mình hướng về màn hình mình hỏi bà nội coi thấy anh ngồi kế bên vậy là <coughs> chịu ảnh chưa chứ thôi mai mốt phát lên không có đồng minh bà nội là tiêu luôn á hỏi thử nội nội thấy ảnh nó bển được không anh này được không nội nội trả lời được được con được rồi nội nói được rồi đó bây giờ mình kéo màn rồi, lên mình coi nha màn lên đi hai phút bắt đầu chào em dạ, chào anh nãy giờ anh nghe em nói chuyện anh cũng thấy rất là hay anh cũng muốn xem uh, thử uh, hôm nay anh gặp uh, một người như thế nào uh, <clears throat> anh có bông hoa này anh tặng em <clears throat> dạ cảm ơn anh em có thấy anh giống như những gì em tưởng tượng không <laughs> dạ không anh thì mặt cũng phúc hậu cũng tròn tròn chán cũng cao chắc cũng thông minh mà tuổi hợi thì không có hợp với em lắm à, anh tuổi trâu em ơi anh 85 là phải là hợi chứ anh Anh là tuổi trâu Trâu thì cũng được Em học tướng số luôn á hả? Em cũng hơi hơi rành ờ, Anh cũng nghiên cứu về tướng số, phong thủy Dạ Thực ra nhìn cũng à, rối rối rồi mà nếu anh làm việc hành chính là tối về là anh mệt anh phải về nhà ngủ rồi đúng không ờ làm việc giờ hành chánh nhưng mà lúc về thì anh sẽ tìm những cái công việc để mà enjoy uh, cho cuộc sống của mình ngoài ra thì uh, anh thường tổ chức những cái chuyến đi phượt uh, ví dụ vừa rồi là đi xuống sa đéc uh, thăm làng hoa À, nếu như có thể em có thể sắp xếp được thời gian hoặc là anh có thể đến anh gặp ba mẹ em thì anh sẽ thuyết phục ba mẹ em là anh với em sẽ làm một chuyến đi ra xa khỏi thành phố cùng với ờ, những bạn bè anh càng nói em càng không tin anh độc thân tới giờ <laughs> <laughs> như em có gửi giấy chứng nhận độc thân đấy mà là anh tính kết hôn bây giờ chưa có thể là bây giờ hoặc là một năm sau anh có kỹ tính hay gì không mà vẫn 30 tuổi có công việc ổn định mà vẫn độc thân thực ra thì nói chung đó là một cái duyên khi mà người con gái khi mà anh nhìn uh, anh cảm thấy rằng uh, anh anh anh muốn tiến đến với người đó yeah. Dạ anh có hút thuốc không thật nha không có xạo đó <laughs> người ta nói là thường những người hút thuốc là sẽ có cái mùi thôi không có dài dòng em không thích ờ, văn vẽ có hay không thôi không không ừ sao nó giống có vậy em nghĩ là có á <laughs> anh... em ngửi thấy mùi rồi đó hả <laughs> em cách nói chuyện em nghĩ là chắc cũng có đó anh à, có uống rượu bia không anh làm ăn mà sao không uống rượu bia được phải à, giao tế chứ nếu như mà đối tác người ta tôn trọng mình thì người ta sẽ không có ép bia anh không biết uống luôn uống được có thể uống mười mấy chai hoặc là một két mười mấy chai mà không biết uống à, nhưng mà không thích uống bia nếu như em uh, quen anh lâu hơn thì em sẽ hiểu thêm về anh em mới quen em thấy rối não quá hết giờ bà nội thôi hỏi nội đi có nội chịu không kìa chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm chuẩn bị một quyết định hay không quyết định tùy theo bản lĩnh của mỗi người hai và ba hết thời hết gian, thời gian. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân thay đổi biết bao lần Xin khấn nguyện kết chậm tình thần Vinh canh lọc những bâng khoăn Năm nay chẳng gặp tình Dạ dòng hát của anh ngọt ngào, sâu lắng à, Em nghe nhạc Xuân mà em cảm giác em buồn luôn đó chị Trời ơi nhạc Xuân buồn luôn hả? Sấy vừa phun <laughs> Rồi mời em gái à, Em chào chị Cát Tường à, Chào bạn Nam bên kia và tất cả mọi chào người à. À, em tên là ừ, Vân, em à, quê ở Nghệ An và hiện tại thì em đang à, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, à, thưa chị em vào được 2 năm rồi chị ạ. À, em đang làm công việc gì? À, công việc hiện tại của em là kế toán kiêm với bán hàng online á chị. À, mình làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở Gò Vấp á chị. Gò Vấp. Gò Vấp đi xuống Nhân Trạch thì cũng gần chứ không đến nỗi xa lắm ha. Dạ. À, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ em nấu ăn ngon, à, em sắp xếp được công việc nhà à, Đúng gu là người à, phụ nữ của gia đình hả chị Sống à, biết trên dưới và nhược điểm của em thì bao la <laughs> Khi mà em à, không không vừa lòng một cái vấn đề gì đó chị Thì em thường hay à, thể hiện ra mặt đó chị Là mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo luôn ấy Nhiều lúc em thẳng tính quá nên là cũng dễ bị mất lòng đó là hai cái nhược điểm lớn nhất của em thế còn em ưu điểm khuyết điểm của em là gì dạ ưu điểm của em thì nhiều lắm chị như là thích hát nè thích làm từ thiện nè thích đi du lịch và thích mạo hiểm những cái trò chơi nào rất là mạo hiểm vậy cả giác mạnh là em rất là thích trời ơi dạ còn khuyết điểm còn khuyết điểm của em là nói chung hay mất nước khóc nhè lắm ai mà chọc chè giận giận em là làm khóc à thích chơi mạo hiểm mà lại khóc nhè à, ai chọc giận em là làm khóc mà không nói được những gì hết á vậy là dạ khóc luôn rồi còn gì nữa không hết rồi có nhiều thôi à nhiều đó thôi dạ rồi bây giờ mình hát thử một bài hát cho nó xôm lên ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đổi biết bao lần xin khấn quyền kết chặt tình thân vinh canh lọc những bâng khoăn năm nay chắc gặp tình quân em cảm nhận về giọng hát ảnh như thế nào à, dạ giọng hát của anh ngọt ngào sâu lắng à, em nghe nhạc xuân mà em cảm giác em buồn luôn đó chị trời ơi nhạc xuân buồn luôn hả rồi bây giờ à, nói về tình duyên một chút xíu đi mình trải qua mấy mối tình rồi em gái dạ em à, trải qua hai mối tình chị hai mối tình à, một mối tình à, thời à, sinh viên còn một mối tình thì bạn trai đi xuất khẩu lao động ở bên hàn quốc á à. thành ra là cũng không có xác định lâu dài với nhau nên là bọn em chia tay chia tay bao lâu rồi Dạ cũng ờ, gần một năm á chị Rồi vậy thì bạn trai Em thì nói chung ra là chưa có mối tình nào hết chị Gì? Tại vì nói chung ra em thì không biết tỏ tình như bao chàng trai khác Dở lắm Thành ra thế tới giờ Rồi bây giờ mình nghĩ là mình có thể nào cái có cách tỏ tình với cô gái bên này không? Chút chút tại vì em cũng mới học hỏi giữa nhiều, nhiều bạn rồi em có thể rút kinh nghiệm được chút chút Học hỏi bằng cách nào? Mình đi chơi rồi em có thể học hỏi được cách bạn nam cua gái như thế nào rồi em thấy rút kinh nghiệm từ đó ra quan trọng phụ nữ thích là được quan tâm chăm sóc mình yêu thương người ta mình thích tâm mình phải để ý người ta mình phải biết được là ở ờ, cái đường đi lối về của cô ta cô làm gì đi đâu đi đâu dạ. mình phải biết được cô thích ăn món gì lúc cổ nào cổ giận lúc nào cổ vui dạ. chỉ cần một chút xíu đó là hạ gục được đối phương liền nói dạ. chung mình phải có lòng phải có tâm dạ. còn cứ à, anh thích em anh yêu em nhưng mà cứ cà lơ phất phơ cà lơ phất phơ là không bao giờ vô được phụ nữ dạ nha dạ. đó là kinh nghiệm gì tường chia sẻ đó dạ cảm ơn chị ạ à. <laughs> bây giờ mẫu người lý tưởng của hai bạn là gì em muốn tìm người bạn trai như thế nào trước hết là phải chín chắn chính chạc và có công việc ổn định đó chị em thích một người bạn trai có khiếu hài hước ừ, nhưng mà đừng có nói nhiều nha chị tại vì bình thường em nói nhiều lắm em không thích bạn trai à, quá kỳ bo á chị um, và quá rồi là hay nói hay nói phét đó chị Nhưng người bạn trai chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em nghĩ như thế nào? Chắc có lẽ là bạn ấy um, nhắc gái hoặc là gì Em có thích người như vậy không? Cái đó không quan trọng đâu chị, em có kinh nghiệm là được Rồi, em thích người bạn gái như thế nào? Một người phụ nữ truyền thống biết chăm lo gia đình và yêu thương mọi người xung quanh Và hiếu thảo với cha mẹ, chỉ thế thôi Về ngoại hình? Như Lương Vĩnh Hữu vậy đó thưa chị Tầm cao khoảng từ 1m55 đến một m sao đâu lại thôi chung là cũng vừa vừa người dạ bây giờ hai bạn hãy uh, nhìn thẳng ha chị tường sẽ kéo cái uh, cửa trái tim này ra hai bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy nhau để xem là đối phương có trùng khớp gì với cái mong muốn của mình hay không nha dạ. mở cửa trái tim anh cảm ơn bạn đã tặng em dạ em cảm ơn anh ờ, em cảm ơn ạ rồi cảm nhận đầu tiên khi mà mình nhìn thấy nhau em thấy bạn nữ này cũng xinh dạ em cảm ơn có phù hợp với cái mẫu người em đang tìm không hợp được khoảng bao nhiêu phần trăm tầm 85 phần trăm thôi chị dữ vậy cao quá vậy rồi <laughs> em trẻ em gái à, thoạt nhìn thì em thấy anh là một người à, khá là chín chắn ừ, em nghĩ anh là một người từng trải nhưng mà nếu mà không nói ngờ là chưa yêu đúng rồi chị nếu mà nói là chưa có một mối tình vắt vai nào thì cũng hơi khó tin khó tin nhưng đôi cái lúc đó là sự thật cứ khi nào ngày ngoài em sẽ biết anh như thế nào thôi tại vì cái cách tỏ tình anh không ấy như đừng có làm gì anh buồn anh khóc đó nha dạ. <laughs> anh này hay khóc nhà lắm dạ. nhà không dỗ được đâu đó rồi em có hay khóc không dạ em không hay khóc nhưng mà em hay chọc người khác khóc chết à. chết luôn chết luôn vì là khổ đời anh rồi bây giờ vậy chỉ có một cái trò chơi cho nhỏ nha trên đây dạ. tay dì tường là những cái lá bài mời bạn trai bốc trước em chọn màu đỏ đi đỏ đi cho nó hên ha nó tỏ tình thương thưa chị rồi màu đỏ nó tỏ tình thương một bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất hát đi rồi hát đi bolero vui hay buồn uhm, vui đi yêu vui chị đi. yêu chị hai lúa rồi yêu chị hai lúa vui chị chẳng qua là diễm số anh và em có nợ nhau thôi cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào anh ở thành đô người xe chán ngán biết bao nhiêu vui lừa khi anh về đây mới thấy hương em dãi dầu nắng mưa biết bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh dầu anh không đẹp trai biết bao phụ nàng khen anh có tài ôi cho tài bên người yêu gái sắc thế gian ai xanh bằng nhưng trên đời ai cũng thế sao có những chuyện là kỳ hay rồi mời bạn gái Dạ, à, em chọn màu đỏ đi ha Đỏ luôn hả? Dạ Đọc lên Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? May mắn cho em quá Anh có run không anh? Hãy đứng lên và đưa có tay Có phải là lần đầu của anh không? qua trái tim, đúng rồi Em xin phép ạ Dạ Cảm ơn em Dạ Cảm nhận như thế nào? Chỉ mới hôn tay thôi nhưng mà em thấy cũng là anh là một người khá là ấm áp cũng là một người cần cù chịu khó <laughs> em chỉ nhìn tay thôi ạ về quá nắm tay không cái mà biết là cần cù chịu khó nữa em đúng chuẩn quá ok được rồi bây giờ thì à, chị tường sẽ cho hai bạn một cái không gian riêng để trò chuyện với nhau ít phút thôi à, và chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa ăn trưa à, hôm nay thì tường đã có gọi sẵn đồ ăn cho hai bạn đó là món bò khoai dạ. và cơm bò cay ai ăn cay được nè ăn cái gì cũng được thôi chị dễ nuôi lắm em ăn cay được không dạ cay nhẹ thì em ăn được còn thôi em ăn à, bò khoai đi bên dạ. đây là cơm bò cay rồi mời đồ ăn vào dạ. Đây là đồ ăn như Tường đã gọi từ quán ăn nhanh Mr. Stick Nằm ở 219 đường Đề Thám, ờ, phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất Ở đây quán rất là đặc biệt à, Mình chỉ đến đó mình gọi rồi mình đem đồ ăn đi Hoặc là khi mình đi đâu chơi ở đâu đó dạ. Mình picnic đi chơi với bạn bè mình cần ăn uống nhanh mình điện thoại trong 15 20 phút người ta sẽ mang đến cho mình luôn yeah. à, có cái số điện thoại hotline luôn trên đây mình có thể gọi trực tiếp ta đem tới yeah. 028 6275 4069 yeah. rồi bây giờ mời hai bạn cứ thưởng thức món ăn của mình chị tường yeah. cũng ra ngoài gọi tới ba món lận ra ngoài kia ăn yeah. ngồi đây để hai bạn tâm sự yeah. Yeah vừa ăn nha ăn nha ăn mới biết thức cảm nhận thức ăn này như thế nào rồi tâm sự với nhau nha dạ vừa miệng không anh ngon à dạ em cũng thấy ngon anh anh uống có dễ không dễ mà à, anh từ nấu ăn hay là anh đi ăn cơm tiệm tự nấu có ăn cơm tiệm có bữa nào xiên thì nấu còn làm biến thì đi ra tiệm dạ anh à, nấu ăn ngon không cũng được chút chút em à, cũng thích ăn đồ miền tây lắm nào giờ em có ăn món canh chua miền tây chưa dạ em ăn rồi em thích chắc là món đó <laughs> dạ vậy là em sẽ có cơ hội được ăn món đó rồi à. canh chua bông miên biển anh chắc là chưa ăn à, mấy món miền Trung nhà em đúng không? Đúng rồi Anh chưa ra Nghệ An? Chưa, mới đi ra tới Bình Định thôi Hết lâu lắm rồi mà chưa có một cơ hội nào đến đó được hết Có dịp em mời anh à, ra quê em chơi <laughs> Đúng rồi Sở trường em thích hát không? Cái đó gọi là sở đoàn của em đó Vậy đó hả? Dạ Tại vì à, em hát xong rồi em sợ mọi người đi hết à <laughs> Anh có hay gọi điện về nhà không? Gọi điện cho bố mẹ là nhiều Nhưng mà gọi về bố lần nào cũng khóc hết á Ủa sao vậy? Tại vì mình khóc nhà mà nhớ mẹ Mẹ nói con ơi sức khỏe con cái này thì sao rồi Tự nhiên cái khóc à Ồ. Ờ gì đó hay khóc nhà từ chỗ đó đó Mẹ thì cũng đã ờ, lớn tuổi rồi Cũng muốn con lập một gia đình để yên về gia thất Để cho cha mẹ vui Bởi vậy mình mới lên chương trình bạn muốn hẹn hò Để tìm một quãng đời còn lại của mình Hôm đây thì cũng gặp em Hy vọng sau chương trình em có thể mình với nhau cho nhau một cái cơ hội sao cảm nhận đồ ăn bữa nay về tường gọi cho hai bạn như thế nào dạ cũng ngon chị cay không cay ăn được không dạ được ngon, ờ, ngon hả bây dạ. giờ em ăn như thế nào ngon chị ngon ha à, ăn thì ngon rồi ăn có người mời là quá ngon rồi nhưng bây giờ vô cái chuyện tình yêu hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ được gì nhiều rồi bây giờ nếu mà đám cưới thì chúng ta sẽ về sinh sống ở đâu tùy theo bạn nữ thích thôi bạn nữ thích đâu thì em sống đó bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào với cái đường à, quãng đường như vậy một quãng tuần mình gặp vậy. nhau được mấy lần thì một tuần thì em có thể nhín ra thời gian ra là 3 đến 4 ngày chắc có lẽ là được dữ vậy dạ tại chắc vì không đó ông dạ thời gian em làm rất là như thấy là như người ta vô tư vô tư nhưng mà em chạy nổi không dạ nổi em còn làm thêm bên ngoài nữa cơ em làm bên tư vấn dạy vốn còn làm thêm nữa bây giờ vậy cuộc, cuộc sống kinh tế tài chính em đã ổn định chưa dạ thưa chị ổn định chút nào rồi chị chút nào rồi bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được nó phụ thuộc vào bạn nữ thôi nếu như bạn nữ thì muốn tiến tới thì em tới còn bạn nữ kêu chờ thì em chờ em thích người chàng trai cũng rất là thiệt tình mặc dù chưa yêu lần nào à, tụi em có ờ, coi tuổi có kỳ tuổi hợp tuổi gì không em cũng có hơi mê tín một chút ồ em tuổi gì tuổi con gì dạ em tuổi mùi chị tuổi mùi em muốn tìm bạn trai tuổi gì à, em muốn tìm bạn trai tuổi à, tuổi ngọ hoặc là tuổi à, tuổi à, mão mùi mùi mão mão mùi mão là mèo hả là con mèo á chị mèo đó mùi sao mèo em tuổi con gì dạ em tuổi mão tuổi mão là hợp tương tuổi nè dạ là <laughs> vậy là trúng ý rồi phải không dạ đúng rồi rồi đó là trúng ý về những cái gì mình chia sẻ thôi bây giờ đến cái giây phút quan trọng là thật sự trong lòng các bạn cảm nhận như thế nào bây giờ em phải thử tỏ tình em nói như thế nào để cô ấy có thể bấm nút cho em nha. nó lãng mạn nó nhẹ nhàng một chút xíu thử đi có chị ở đây ủng hộ em <laughs> nha chị nhớ nha ủng hộ em nha em xin quá à dạ, cảm ơn <laughs> em ờ, em em có bao giờ mà nắm tay một người bạn trai mà em có cảm thấy hồi hộp không dạ có ạ à, còn anh thì cũng rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất là vui em thôi chỉ vậy thôi tại tỏ tình anh dở quá trời ơi em giờ nói không được em... có đọc thơ có bài thơ nào tỏ tình không dạ có rồi đọc đi em cười xinh quá à. nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt mà cả đời nhớ thương nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt cả đời nhớ thương dạ thôi được rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn bây giờ là thời phút quan trọng bấm nút là để hẹn hò với nhau yêu đương tìm hiểu và tiến tới hôn nhân cái nút bấm này không phải để tìm bạn bốn phương và kết bạn để chơi uống ly cà phê rồi về hãy quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian như vậy là đèn của hai nửa trái tim đã cùng sáng và ghép trái tim lại với nhau mời em trai em đã thành công rồi tỏ tình cũng chưa hay lắm nhưng mà cũng rất may mắn nắm tay nhau đi hai bạn kể từ ngày hôm nay các bạn ấy đã chính thức à, cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau và mình chưa có kinh nghiệm cũng không sao cả nhưng quan trọng là mình có tấm lòng hãy nhớ nha đừng bao giờ để cô ấy cảm thấy cô đơn hay lạc lõng như vậy thì mình mới giữ được trái tim